Senhor. tôi nguyện diệu muôn thần lực muôn an vui chan chưa thanh tâm không ngơi chúng con xin tạ ơn chúa đi quyền toàn năng tình yêu chúa nào biết chỉ có đêm chúa muôn đời là chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển